biệt nhau đi giữa mùa trăng sẽ đôi lúc tình mới thành lời trong nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi nước mắt chia đôi đời bóng anh khuất sau đôi lúc mây tím răng trời lúc dông tố tơi bời lúc đường đời ngăn đôi đường đời ngăn đôi để một người sầu lên môi nên từ đó em buồn tạ từ anh